Hello, xin chào tất cả anh em là quay trở lại với kênh kèo bóng hút lúa của mình thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em. Đó là cái trận ờ, thứ hai của vòng 18 nha anh em, đó là Argentina gặp Úc diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 4 tháng 12. Ừ, thì hiện tại anh em cũng thấy cái phong độ của Argentina đang rất là tốt nha. Từ trận đầu để thua Ả Rập Xê Út với 2-1 và sau đó là Argentina thắng Mexico và thắng Ba Lan 2-0 đều hai trận hết nha anh em. Còn trong khi đó Úc trận đầu để thua Pháp tới 4-1 và trận sau Úc thắng uh, ờ, Tuchina và thắng luôn Đan Mạch nha anh em. Hiện tại thằng Úc này cái phong độ cũng đang rất là tốt nha. Thì trong khi đó gặp Argentina này là một ông lớn của Nam Mỹ thì liệu trận này Úc có thắng được hay không anh em? Thì trong cái lịch sử đối đầu á, chưa có cái lịch sử đối đầu ờ, của Argentina và Úc thông số và cái phân tích cho tất cả anh em cái trận của Argentina và Úc thì hiện tại à, Argentina ghi hơn 2,5 bàn thắng 6 trên 8 trận rồi nha anh em thì à, còn Úc này là phân tích của sofa là đưa ra là Úc à, ghi ít hơn 2,5 bàn thắng 5 trên 6 trận rồi cái đội mà ghi bàn thắng đầu tiên á, là Argentina nha anh em Argentina thì ghi bàn thắng đầu tiên 9 trên 10 9 trên 9 trận thì cái trận này Argentina ít hơn 10,5 góc và úc cũng ít hơn 10,5 góc thì cái trận này tài xỉu góc thì mình sẽ đưa ra sau cho anh em đây là tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Argentina chấp 1,75 nha anh em thì cái trận này anh em à, cứ vào Argentina cho mình anh em khỏi nằm mã tài xỉu tài xỉu thì anh em có thể đánh rung được nha đánh rung nha anh em thì anh em cứ thứ nằm Argentina chấp 1,75 cho mình còn anh em nào có cầm trang thì anh em cứ chờ mà cái kèo Argentina ra sân tầm 10 phút thì kèo nó sẽ tụt xuống 1,5 hoặc 1,25 anh em vào kèo cũng vẫn chắc ăn hơn nha kèo góc thì Argentina chấp 4,5 và tài xỉu góc thì 9 thì cái trận này anh em có thể nằm cái mã Argentina chấp góc được nè anh em khỏi cần nằm tài xỉu anh em cứ nằm mã Argentina chấp góc thì cái thế trận này á là sẽ Argentina sẽ áp đảo một hướng nha anh em thì Úc ờ, sẽ chơi với hướng phòng thủ và Argentina chơi với hướng tấn công Argentina mạnh hơn Úc rất là nhiều anh em cũng biết rồi thì cái trận này anh em ờ, cứ nằm Argentina chấp góc cho mình 4,5 anh em nằm Argentina chấp góc nha thì trận này ờ, Argentina sẽ áp đảo cái đội hình và cầm bóng nhiều hơn Úc rất là nhiều thì anh em cứ nằm mà Argentina chấp góc còn cái bảng tỷ lệ kèo thực tế đây đây là cái bảng tỷ lệ kèo thực tế anh em cũng thấy hiện tại là Argentina chấp 1,75 ăn 88 và tài xỉu 2,75 thì ăn đủ nha anh em ăn đủ anh em có thể vào cái mã tài 2.5 được nè anh em ăn 83 và hiệp 1 anh em cứ nằm tài à, à hiệp 1 thì anh em nằm Argentina chấp 0,75 cho mình nha hoặc là anh em có chờ ra sân tầm 10 phút thì anh em vào cái mã kèo hiệp 1 Argentina chấp nửa trái này cái kèo này nếu mà ra sân tầm 10 phút thì sẽ lên cho anh em ăn đủ còn tài góc thì anh em cứ nằm Argentina chấp góc 4.5 và hiệp 1 anh em nằm Argentina chấp góc còn anh em có thể lót là cái mã tỷ số là 21 cho Argentina nè hoặc là 20 cho Argentina thì Tina đang hạp cái số 20 thì anh em có thể vào cái mã 2 20 này anh em ăn 3.8 thì anh em đuối 1 triệu anh em ăn có thể được 3 triệu 8 nha thì anh em vào cái mã này cũng lợi thế cho anh em nha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 nhiều khi nó ra hai một thì tài anh em ăn nhưng mà trên anh em thua thì anh em lại lỗ lai nha cái đó mình không khuyến khích anh em chơi để lỗ lai mà anh em chơi phải để lời nha anh em thì anh em cầm trang anh em chờ cái lúc nào mà hợp lệ nhất thì mình kêu anh em vào rung hoặc là anh em vào tài tài xỉu nó tụt xuống thì mình kêu anh em vào thì anh em vào với những cái lúc đó anh em có thể húp trọn được hai mã kèo chứ anh em không có lỗ lai nha thì bởi vậy anh em nào đang chơi ngoài mình phiên anh em hãy đăng ký một cái trang chơi còn nếu mà anh em muốn vào chơi cùng mình thì anh em cứ liên hệ qua zalo cho mình hoặc là telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả các anh em à, đăng ký trang vào vòng nhóm của mình chơi thì thông tin liên hệ của mình mình có để dưới phần bình luận anh em có thể vào bằng bình luận anh em ừ, có thể nhắn tin qua Zalo hoặc là nhắn tin qua Telegram cho mình nha. Thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Argentina và Úc thì anh em nào đang xem thấy hay thì để lại cho mình một bình luận hoặc là để cho mình một lượt đăng ký và một lượt thích để anh em nhận được những video sau sớm nhất của mình